정랭 으리가 덜컷에 맹게 야는 마마도 마이마 꼼 덜컷나 마문 레메 cho mẹ tương tệ tệ ta thương thế này cho anh à, ờ, là là những ông tương tệ điên thế á thương thế này đến ờ, cái kiến về ờ là thương thế này giờ ra từ năm hai mẹ xì vã rồi sồn nó đi nó ôm là nó thao ôn thu thế ông alat ameom meang na luita ate hui kya ju ro ka kya na wa thing chu ka wang de phi luita ma mai na ong bi ni thwa ke na mai ta na mi te ki nga ku lon bi ti te ku hả? ha bi ni ta da lo thơ thế này tin là mi ăn được khá chả già đứa thằng bé đứa thằng bé phê cho cha bạn chê sụt cho cho mẹ thằng bé đã chê thử cái này thử cái này cái đứa thế này vậy trời ơi thì ở mình ăn là nhẹ thập bí thì mình ăn nhẹ nên là đi chơi là tham mày phải nói gì hả? Cái này là cà phê của ấy mình chơi cái máy cà phê ơ mình lấy chè mẹ đáp lên tầm mát nó mình thề cái nó thề người ta 嗯，那个唱水的？ <coughs> 我唱的。你那个们是要抢屏，看见吗？哦，都美，都美啊！抢屏。 เ ê ี đ ย ợ ึ tỷ l ư อยู่นู v นเนี่ย h ư b อ ơi bà bà này bác t h ใคร i phải lui như ย a m ì n เ đ ี y ย à ngang cái t h ะ n g nó chè ya chè ya yo ตอนนี้ตอนนี้จ้าเดนอมาตอนนี้จ้าโลอันนี้อายาแต่พูดเดียวปนอนเดียวเออเดืออัมแต่โยแกมาเรแต่ทว่าเออมิละตชียาเนี่ยฮะโอ้มิละอทิละอมือละมิละอคังแต่ละ ở à, xuân nó tết phải trả tao cái lệ luôn cả đấy thế chạy giá được hơn Ngồi thứ. Giờ là một phát nó làm ta đỡ với xong mình. Phải ta đỡ có kén ta hà nó. Ừ ừ môi môi. kambing deh. Kiri tangan nu. Saya, saya. Saya, saya. Chị chị ăn nữa เฮ้ย อันแป้อยู่ อันแป้อยู่จ้า ป่านี้ มาจ้า อันแป้มัดบัดอันดับตะมัดกุฏิจะจ่าพี่เต้ามัดป่านี่ห้องน้ำมัดแต่มันมาลิงชานงั้นะันนะเฮ้น้ำมัดนั่นเมื่อ โคเดียโอ้ยังไงอะ Quên mà ta lơ lạ, sợ màu xe này là nhau ấy nó, chú biết là thế này. Dạ, ta thu bao nhiêu, thu bao nhiêu, Quên mà ta tệ anh yêu ta sợ, ta tệ sợ, ta nó quên mát đấy mà như. Dạ dạ dạ dạ dạ dạ. Đấy nè. Cái vàng xã nó đây vàng gì đó cái mà nó. Cái này là cha rồi. Yo ilan nó chú nó cái chết bên này rồi. Đó, bạn con à. Cái chết là bớt, ta đã ta mát thì ta trả với tao. Này thú cha đấy mày không? ถึงมาป้าเดี๋ยวไปโซ่เดี๋ยวซีแต่ขึ้นมาคีโซ่โอนก็เดี๋ยวเชงเรามาหวังก็จะรู้ย่าไออาถอดนะชนะป้าอือสิเชีาตั้งเมื่อถอดนั้นชาดุกิตะไปเมื่อแต่จุงล้างก็อีกอาจจะชาดุกิตะวางตะโดถือเดี๋ยวไปแน่เพลจุงเดี๋ยวโยโยโยโยโยโยยมาน่ะกีเกะอ่ะพอตะละเซนตะปิ่นบางอยู่จ้าน่ะแต่ยุ่งตะโลตาเออทุนอะไรนะนะบ่อยปิ่นบางแล้วนะเชามาเยิ้งนะอยู่จ้าตะน่ะอาจารย์เชาเยิ้งแต่จะทอดนวังปล่นอ่ะทอนถือเดี๋ยวไปแน่ thu ba mai lỡ cái ừ. là đây ba bao nhiêu mà thu nhiêu nữa thu nhiêu đấy phải làm là lúa bằng ngát hả ờ lại đây à mát xăm tập bồn tao mang rồi nào mát bồn tao mang ơ quay bổ mu là mát ở kỳ bông ờ ơ bổ cổ phên là mát ở ừ, đi ờ lại đây phải mà là mát ở côm tu là phạ bị tư chẳng đấy còn lô nào nè mẹ thú ta thú lô đấy khơi này khơi này rõ ngon rồi กี่น้ำตดวอกี่เกตันนากระโรนาคักตะปังดิตะปังจ้านะเออปัวมักบ่นตะวังเฮ้ยมานี่ไม่จ้าค้ังตะปังดีตะปังนะทางทูลูกลูกพี่เดียวตะโดะแสงเปซื้อนี่เนาะเดียวคาเดียวก็ทุ่งอันดิดีตะบาค้ังตะบาเอออันแค่แค่แพ้อยู่ จะสร้างมองเนาะทูลูกแต่จันตะบาเนะมือตัวไม่ค่อยแข็งยังเดียวจากี่เกตแต่ตะเน่ก็ฟีก็ฟีแต่จังรอดมันนะ kẻ tụi mới dặn này mình thú lộ tà bá tà cửa tà đỡ lộ bên à? ờ, à, ờ, nào tà bá nên nào thú lộ lạ đi ờ tà bá su rền à lớn su rền ờ vô su rền ra ra chắc là hoàng cả biển nuốt rền thế su rền tà ngắm rền hay tà rền ấy chứ ngàn mấy lần thì em tham tảng ngắm rền đấy nào lạ thế ปอาบเกี่ยงแทะนุ้ยมินมา มินกี้นะกี้เกี่ยงแทะนะเอาบกี้เกี่ยงแทะนะเป็นสิงาต่อกี้เกี่ยงแทะนะดีเบอร์ทำไมนะดีเบอร์ตปกปีนะแข็งร่มมึงเอาเดียวอ๋อสะดวงหมอกดีดวงหมอกแล้วได้กรอเออเดี๋ยวบกี้เกี่ยงแทะนะลูกเพนนะตะเรียงมันนะเออปีมานี่มาอยู่ทำไมคุยมาคุ้นคุยสะเกิดจระคุยจะ่คุยมาคุ้นคุยนี่นี่ปัญหาแตมาสิแค่ไปตั้งนาวปัญหาแต่ทุลุ่ยไปจนแต่บานอ่ะ้านนี้เช่า à thi đấy rồi lại nó vô tập ba đấy là tận à thân tập chuông lang đó tập bu tập phát tập chỗ cái mảng tập yum tập thôi thú sen tè bữa nay thú vô cái ờ thú bữa nào thú bữa tập đó thứ ừ, ờ tập mai năm mơ gì tập lá tới vô tập bu à. tập phát tập tập bu tập phát trên lúa trên tập đúc khi tạ của chúng ta nhỏ ta mà cái mảng yum ờ mới sự ấy là muốn ra đó cái chốc nhiều mới quên ta sợ bọ ta đó phép này quên ta đá ta cái đá cứ chả phép luôn เลยมาสิโน่ยอพิชาตโอ้หนูปาตาตาหนุ่มจ้องอะไรก็อยู่แล้วก็เอาโลเพนนะแมเพชายวะาหนูนี่นะวับโลสู้สู้เร่งครับเพื่อนพีชายเฮ้ยไปอ่ะขี้เกียจทานก็จะเสียงานเปลาว่ดแต่จะามือนปาได้ไหมนะเยอะแล้วเยอะ mai là hơn đi riêng đi này cha ừ từng riêng hết ra đi ờ được hơn để chơi cơ mà để chơi nên là cái ấn cái nan mai này hết nó là su riêng su riêng hát chơi là này cơ mà su riêng su riêng nào su riêng su riêng hát chơi từng riêng ừ nào kí kế tất cả ấn cái su riêng hát chơi nô tiếng chơi mà nó được trả giá để kỷ niệm không được thả tí ป้าตัวแต่นั่นคือสิงาแต่กี้กี้กี่ยงขาดกี้เอามาทำไมกี้ก็ไม่ได้ตัวสี่ตัวสี่ดุกนะเองไงเอาตัวงูคือเรื่องชีไม่ขอเต็งเตะต้าอยู่ นี่ต้านี่แหละนี่ตัว phí là sao ra <laughs> khỏi dám thu là thật phế rồi thu tâm này phải ghét dám đấy bên này phế là phế đấy phát ra ô cái phế tao nó phải đáp tao mất xem ra là đáp tao mất क्या है नवांग रो cho क्या वंग दिख चुक सीधा तमा जा खुद फ्रेदा हमारे यू यू तेता ना तो डाटा áo तमा आ रे ने यू आ về? वे डाटा खुद डाप बा rồi खुद डाप मा rồi. thua thua यू nó kiếc ba mai rồi thập bê hào quê u là là sắt làm ăn ban này giảm thoại á nuôi thế à, thế à? chú ba mày tiếc ba mày nhà mình lạ ba mày chú lạ à đúng không tại vì nó phải à kiếp nó làm phải ta kiếp đó là bùi đe bùi ốm đó chỉ cần con nào mình đáp lên má thì nó phải phải phê đe à. ơi cứ mang áo phải đáp đến đấy chén con là má muốn là thế thì bằng chén lắm thì bằng đáp ừ. bằng ngạp rồi là đáp thế nào đáp cái bằng chén lắm sao mình cứ phải âm thanh đáp má âm thanh đáp đó bằng đáp nữa đó cái nghĩ là phê đó rồi là xả cái lên tôi ức ăn tôi xin ủng cái bùi đó rồi nào 民族又加求三七，民族又加求三二，对嘛？三接到。Chúng ta có yêu cháu hiểu tụi bán thôi Dạ, tụi bán tôm liền luôn Ô, cháu tôm liền thì bé nó cả gì, con ta tu con ta Tôm liền, tôm liền Vẫn liền thì nó cả giá cái thuyền, nó bán nè của thuyền nào Ngồi đấy nào, luôn rằng đấy là miếng xe chén lăng là tụi lạ nó thế nào cơm gì y tế với cả chốn sẽ có tệ tao nhiều tao tao nào đang ở giá tao đứng mà nè giờ chú có yêu tao bái ra ừ. mà chén sao nè nè hắn đi nè đám tao mát mà quỷ mới tao làm thế tao mà chén nè tao đá tao hả bọn tao quỷ tao cái nào là đè là đè yêu mà ngả nó phải đạp mát nè đi về không đây เดี๋ยวเนี่ยส้มเร่งนะเมื่อนอนเนี่ยมันก็คือนีเร่งนี่นอนเดียวส้มเร่งส้มเร่งเดี๋ยวเอาเดี๋ยวท่าท่าจริงๆเป็นตังกันเนาะช่วยม่ดูไปช่างเหาาจะแม่ข่าวเลยคุยแม่ตัวเดียวตะโมนท่าท่าจริงๆนะเออคืเวอคือตังอ่ะดับจะจิ้มมาได้เออดับกันกันหลางก็รุ่มแรงย้อนเนาะช่างแม่เคยถัดตีโจมตะแข้งครับโอกาสตลอดเดีย ลยเจญไม่กูเตียวรับไปฝึกมักอยู่จ้าเะเลโน นาสุตกาตาตะพาต้นตะพาอุ่งตะว่างว่างี่สุหลวงมินเบงแต่เบงแต่เกือเกือน้ำคำหนึ่งอาพินิกาตาลาอโลอุ่งเอางานเสน์ออกอโลอัมอุยอัมเกือเพื่อป้าอารานดักดุเลยจ้ามเนี่ยบุ้ยเดามาครับตมอายุเอกภูมา ni oi wang ho a tu tara ni wang no